Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết mang tiêu đề Sữa non alpha lipid là gì? Sữa non alpha lipid có tốt cho bà bầu không? Hiện nay khi nhắc đến sữa non thì người ta nghĩ ngay đến dòng sữa non alpha lipid của tập đoàn New Imid. Sữa non được ví như món quà dinh dưỡng đầu tiên mà thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống. Những giọt sữa màu vàng nhạt với các thành phần dưỡng chất thiết yếu, chứa các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng do cá thể mẹ sản sinh ra trong khoảng vài ngày đầu sau sinh, giúp bảo vệ và hỗ trợ cơ thể sơ sinh phát triển khỏe mạnh trước các yếu tố ngoại cảnh trong giai đoạn đầu đời. Vậy sữa non alpha lipid là gì? Sữa non alpha lipid là sản phẩm kết hợp giữa sữa non bò tự nhiên với lợi khuẩn tiêu hóa, probiotic và canxi ông, các vitamin khoáng chất thiết yếu giúp cung cấp cho bạn nguồn dinh dưỡng phong phú và có thể sử dụng thay thế bữa ăn phụ đây là công thức dinh dưỡng tuyệt vời giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, chăm sóc sức khỏe cơ thể mỗi ngày. Vậy thì phụ nữ mang thai có nên uống sữa non alpha lipid này hay không? Đây là câu hỏi của rất nhiều mẹ đang mang thai và những mẹ sắp đón con chào đời. Nên hôm nay chúng tôi làm video này muốn chia sẻ đến với những mẹ đang mang bầu để có giải pháp dinh dưỡng tốt nhất cho mẹ và bé. Bạn đã bao giờ nghe nhiều người truyền tai nhau rằng uống sữa non khi mang thai giúp mẹ khỏe, bé khỏe và thông minh. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc uống sữa non khi mang thai chưa? Nếu không, bạn đang thực sự bỏ lỡ một trong những cách tốt nhất không chỉ để cải thiện sức khỏe của mình mà còn là sức khỏe của thai nhi. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những tuần đầu tiên của thai kỳ có thể làm cho người mẹ tiêu hao sức lực rất nhiều vì những thay đổi hormone đang xảy ra bên trong cơ thể. Các hiện tượng của thai nghén như biếng ăn, mất ngủ, buồn nôn là những nguyên nhân khiến người mẹ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho bào thai trong thời gian đầu kỳ thai cho nên dẫn đến dễ bị lưu thai, sẩy thai, dị tật ở thai nhi và đặc biệt là sức đề kháng của trẻ rất kém sau khi chào đời. Vì vậy trong giai đoạn này việc bổ sung sữa non sẽ là giải pháp không những giúp mẹ bầu cải thiện được các hiện tượng của thai nghén mà còn giúp bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu như kháng thể IgG, canxi, lợi khuẩn tiêu hóa, probiotic, vitamin và khoáng chất, các axit amin. Uống sữa non thường xuyên trong thời gian mang thai sẽ giúp thai nhi phát triển toàn diện, Ngoài ra trong giai đoạn mang bầu, cơ thể mẹ rất yếu và dễ bị tác động bởi nhân tố gây bệnh từ bên ngoài. Vì thế việc bổ sung sữa non, các thành phần kháng thể IgG sẽ giúp cơ thể mẹ nâng cao sức đề kháng, bảo vệ cơ thể mẹ luôn khỏe mạnh, hạn chế sử dụng kháng sinh trong thời gian mang thai, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Đặc biệt hơn trong sản phẩm sữa non alpha lipid có hơn 8.400 mg kháng thể, trong đó có kháng thể IgG. Đây là kháng thể duy nhất đi xuyên qua bào thai trong 3 tháng cuối của thai kỳ, nhằm giúp nâng cao sức đề kháng của thai nhi ngay trong bụng mẹ và sau khi chào đời. Mẹ bầu sử dụng sữa non trong giai đoạn thai kỳ sẽ giúp giảm thiểu được nguy cơ sảy thai, chống thiếu máu, các axit folic giúp giảm nguy cơ dị tật thai nhi, các canxi giúp ngăn ngừa nguy cơ chuột rút hay loãng xương của mẹ sau khi sinh và giúp thai nhi phát triển tốt. Các chất chống oxy hóa và các yếu tố tăng trưởng trong sữa non alpha lipid còn giúp tái tạo các tế bào, lấy lại vóc dáng, làm đẹp da sau khi sinh. Những trẻ được mẹ chú trọng uống sữa non khi mang thai, thì sau khi chào đời, trẻ thường khỏe mạnh, năng động, cứng cáp, thông minh và ít bệnh hơn so với các bé khác. Vậy sữa non alpha lipid có những thành phần đặc biệt nào? Thành phần đặc biệt thứ nhất là kháng thể. Trong mỗi lon sữa non alpha lipid cung cấp hơn 8.400mg kháng thể. Kháng thể này có nhiệm vụ là giúp nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cả mẹ và thai nhi. Thành phần thứ hai quan trọng không kém, đó chính là canxi ion. Canxi rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Mỗi lon alpha lipid cung cấp 28.000mg canxi. Canxi giúp thai nhi phát triển tốt, trẻ sinh ra được cứng cáp, phát triển chiều cao hơn trẻ không dùng sữa non, Ngoài ra cơ thể mẹ cung cấp đầy đủ canxi trong thời gian mang thai giúp mẹ tránh được trường hợp loãng xương, xốp xương, ảnh hưởng đến các vấn đề xương khớp sau này. Đặc biệt hơn khi mẹ dùng sữa non trong giai đoạn này giúp lấy lại vóc dáng sau khi sinh và làm da đẹp hơn. Thành phần quan trọng đặc biệt thứ ba đó là lợi khuẩn. Lợi khuẩn rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp thúc đẩy sự hấp thu của dạ dày và tiêu hóa tốt thức ăn. Ngoài ra lợi khuẩn giúp đào thải độc ruột, tốt cho nhận tràng, cải thiện các bệnh đầy hơi, ở chua với mỗi lon bổ sung hơn 28 tỷ lợi khuẩn tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Các thành phần tiếp theo là axit folic, đây là một chất rất cần thiết cho sự phát triển và phân chia tế bào cũng như sự hình thành của tế bào máu. Axit folic giúp ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh thai nhi, như các trường hợp sảy thai, sinh non, suy dinh dưỡng bào thai hoặc trẻ mới sinh ra mắc các bệnh về tim mạch, hở hàm ếch, Ngoài ra axit folic phòng tránh bệnh thiếu máu cho mẹ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp các tế bào máu cho cơ thể. Bên cạnh đó, axit folic còn ngăn chặn một số bệnh lý khác như mất trí nhớ, nghe kém do tuổi tác, giảm dấu hiệu lão hóa, xương yếu, loãng xương, khó ngủ, trầm cảm, đau thần kinh, đau cơ bắp, bệnh bạch biến vân vân. Thành phần quan trọng tiếp theo, đó chính là các vitamin và khoáng chất. Vitamin D tăng cường khả năng hấp thu canxi và phát phát ở đường ruột, giúp thai nhi phát triển toàn diện. Vitamin C, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống cảm lạnh, làm da hồng hào, chống nếp nhăn. Vitamin B3, giúp duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh và cải thiện việc tiêu hóa. Vitamin E, có tác dụng ngăn ngừa quá trình lão hóa da, giúp trẻ hóa làn da, làm da mịn màng, tây trẻ, hạn chế nếp nhăn. Vitamin B5, giúp giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa bệnh nhồi máu cơ tim, đột quỵ, chống lão hóa. Vitamin B6 có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ sơ vữa động mạch, giảm cho letezon, ngừa sỏi thận. Vitamin B1 bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng chống bệnh Alzheimer, hỗ trợ tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Vitamin B2 giúp phòng chống các bệnh phát ban, đỏ rác mạc mắt, viêm loét miệng, lưỡi, bảo vệ tế bào thần kinh. Vitamin A có tác dụng hỗ trợ mắt, phát triển thị lực, Sắt, rất cần thiết cho việc sản xuất tế bào máu đỏ, mang oxy đi khắp cơ thể con người. Ngoài ra, sắt giúp tăng cường năng lượng và thúc đẩy sự trao đổi chất. Vì vậy, thiếu sắt, bạn sẽ thiếu máu, đau đầu, rụng tóc. Magia Magia là khoáng đóng vai trò xây dựng hệ miễn dịch và hệ thống thần kinh mạnh mẽ. Vậy thì uống sữa non-alpha lipid có gây ra tác dụng phụ đối với mẹ bầu không? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì sữa non mang lại sự an toàn tuyệt đối cho mẹ mang thai và cho cả thai nhi. Các nghiên cứu về sữa non đã chứng minh rằng phụ nữ có thể dùng sản phẩm này trong khi mang thai mà không bị bất kỳ tác dụng phụ bất lợi nào và nó cũng đã chứng minh rằng sức khỏe của một người phụ nữ sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu dùng sữa non trong giai đoạn này. Nếu thấy video hữu ích, xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc.